alo à, vâng xin uh, kính chào tất cả quý vị và các bạn xin kính chào tất cả mọi người chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh uh, đánh sập chủ lô 6886 của mình trong uh, buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé à, buổi tối thứ bảy ngày mùng 2 tháng 5 năm 2020 thì uh, hiện tại bây giờ đã là 19 giờ tròn các bạn nhé thì lời nói đầu tiên cho mình gửi tới lời chào lời chúc tất cả anh em chúc tất cả bạn bè đã và đang đồng hành xem video có một buổi tối vui vẻ đầm ấm hạnh phúc bên gia đình bên người thân yêu của mình thì trước mảnh nhỏ của anh em và các bạn giảng biệt hôm nay năm số về có trạng 82632 Càng 6 độc thủ đề 32 chạm của nó chạm 3 và chạm 2 thuộc tổng 5 của ngày hôm nay các bạn nhé Còn về phần lô tô thì rất tiếc ờ, đầu 6 hôm qua được rợ thì hôm nay đầu 6 đã bị câm Thì hôm nay đầu 7 nó nổi chúng ta con 73 nháy liền các bạn này Đấy 94 2 nháy 24 2 nháy đó là lô hai nháy của ngày hôm nay còn kép bằng thì có cho chúng ta con 55 và con 00 đi với 55 thì con 00 nó lô khan cũng đã mười mấy ngày rồi thì hôm nay nó lại xuất hiện các bạn nhé còn về phần song thủ của ngày hôm nay thì à, nó là về chúng ta cặp 34 và 43 và cũng như 2332 các bạn nhé thì ngày hôm nay thì có duy nhất hai cặp song thủ lô của ngày hôm nay thôi ok chị thì vừa rồi mình cũng đã điểm qua cái kết quả mà hợp đồng giả số đã cho ra à, cách đây 30 phút các bạn nhé. còn à, chúng tôi xin được nói luôn tất cả anh em đây là cái giao diện chính của kênh mình kênh đánh sập chủ lô 6886 đã có 751 người đăng ký ở đây thì à, ngày mấy hôm mình bận video cho nên hai hôm mình không lên video cho anh em thì mong tất cả anh em tất cả bạn bè thông cảm cho mình các bạn nhé đấy thì um, video thì chúng tôi không à, muốn nhắc tới bởi vì là chúng tôi không có lên đều cũng như là bận công việc chúng tôi không lên được thì ngày hôm nay trở đi chúng tôi sẽ làm đều cho anh em còn ở trong Zalo cầu kín của mình thì ngày hôm nay chúng ta là đại thắng đại chiến ở mọi mặt các bạn nhé chúng tôi chốt cho bạn là uh, à, kiên nguyện kiên nguyện các bạn nhé thì uh, bạch thủ lô đó là con 12 và 21 thì anh em xem kết quả 12 21 thì uh, bạn kiên nguyện đã ăn được con 12 cho chúng ta thì con 12 nó nằm ngay ở giải 3.3 thì nó đã đưa bạn kiên nguyện kiên nguyện đã ăn được con bạch thủ lô và biến 10 phút đến với tình yêu thương và tiếp tục nữa tiếp tục nữa đó là bạn à, Phạm Khanh thì à, mình chốt cho bạn Phạm Khanh đó là bạch thủ lô 121 vào lúc 14 giờ 2 phút thì bạn đã ăn được con 12 tiếp tục nữa đó là bạn Lina Bùi thì mình chốt cho bạn bạch thủ lô con 01 và 10 bắt cứng cho bạn ngày hôm nay thì đó bạn đã ăn được con 01 đấy các bạn này bạn đã ăn được con 01 ở đây vào lúc 14 giờ 1 phút thì bạn đã chiến thắng ngày hôm nay ở chủ lô các bạn nhé xin chúc mừng tất cả anh em ngày hôm nay ở trên zalo cầu kín của mình 0385 545 656 thì hôm nay thì chúng ta đại thắng đại chiến ở mọi mặt các bạn nhé <coughs> còn à, mình xin được nói luôn mong anh em xem đồng hành cũng như theo dõi kênh thì uh, cho kênh một nút like một nút like ở góc phía tay phải đây chúng ta hãy cho đi để rồi sẽ nhận lại và một nút đăng ký kênh các bạn nhé một nút đăng ký kênh cũng như một nút like để được theo dõi mỗi ngày các bạn nhé để khi chúng tôi lên video phát sóng thì anh em sẽ được nhận thông báo à, mỗi ngày khi chúng tôi sẽ lên video các bạn nhé rồi thì à, vừa rồi mình cũng đã nói tất cả anh em tất cả bạn bè à, những cái à, à, con số mà đầu cho ra ngày hôm nay cũng như ở trên Zalo video các bạn nhé và cái phần chốt số cho anh em chơi tham khảo vào ngày mai thì mình đã lên cũng như thống kê cho anh em chơi tham khảo vào ngày mai ngày mùng 3 tháng 5 năm 2020 ở trên kênh đánh sập chuẩn lô à, uh, 6886 của mình chốt lô miền Bắc uh, ngày mùng 3 tháng 5 độc thủ sẽ là con 40 cho anh em song thủ ngày mai sẽ là cặp 79 trên 7 theo đường câu và chạm đề cứng là chạm 4 và chạm 8 và tất cả anh em lưu ý một rằng uh, mọi con số chúng tôi chúng tôi lên thì mang chất tham khảo văn nghệ trà đá bia hơi trùng kết anh em vào không trùng kết không nên vào chỉ chơi mức tham khảo còn anh em bí cầu luận số thua tan ở nần thì nhanh tay kết bạn Zalo cầu kiếm của mình 0385545656 với ờ, Zalo uh, chốt số cầu đẳng cấp cửa ấn cao. Ấy, anh em bí cầu luận số thua tan ở nần hãy nhanh tay kết bạn và Zalo chúng tôi có thu phí sau. Thì anh em chưa thực tâm, thực lòng thì anh em hãy nhanh tay kết bạn để được vào bờ như bao nhiêu người các bạn nhé. có cái đường cầu của ngày con 7997 đây thì chúng tôi sẽ chỉ với anh em. Chỉ cho anh em ở đây chúng ta có con 89 thì ngày hôm sau chúng ta đã ăn con 98 hai nháy các bạn này tiếp tục chúng ta có con 42 thì chúng ta ăn được con 24 của ngày hôm nay vào ngày mai sẽ là cặp 79 7997 vào ngày mai thì chúng tôi sẽ bắt cho em xong thủ lô có độc thủ sẽ là con 40 độc thủ lô sẽ là con 40 thì cái đường cầu con 40 mình không muốn chỉ cho anh em các bạn nhé không chỉ cho anh em đấy mình sẽ không chỉ cho anh em vào ngày mai để à, nó, nó sẽ bị lộ cầu cho nên là hội đồng sổ số có thể thả, uh, à, giam giữ anh em có thể uh, chơi nó sẽ uh, bị mắc bẫy cũng như không không hội đồng sổ số không có ra các bạn nhé đấy thì chúng tôi đã nói anh em rồi thì văn nghệ trà đá bia hơi tham khảo thì chơi trên uh, video còn chơi to hút lớn thì nhanh tay kết bạn để được vào bờ như bao người các bạn nhé chúng tôi sẽ luôn luôn phục vụ cho anh em với uh, số Zalo cầu kín cũng như với đội ngũ nhân viên chốt số cửa án cao đã có nhiều năm kinh nghiệm thì anh em hãy nhanh tay kết bạn Zalo để được vào bờ chúng tôi thu phí rất chỉ là thấp các bạn nhá 500k một ngày còn phí tuần chỉ có một triệu thôi các bạn nhá anh em sẽ có độc thủ lô xong thủ lô bạch thủ lô trên 2 trên 3 sàn đề chạm đề các bạn nhá rồi cuối video thì mong anh em xem thì ờ, hãy cho kênh một nút like một nút đăng ký kênh ở cái giao diện chính của kênh mình các bạn nhé đấy thì ờ, Xin chào và chờ tên vui anh em. Chúc anh em một buổi tối cuối tuần vui vẻ, đầm ấm hạnh phúc bên gia đình, bên người thân yêu của mình. À, xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả anh em vào lúc 18 à, giờ 40 phút vào ngày mai các bạn nhé. Xin chào tất cả mọi người.